bạn có biết sản phẩm của Thuần Chay Việt Nam được thu mua trực tiếp và kiểm duyệt nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu sạch tại Đắk Lắk? Được biết đến rau củ và hạt là một loại dinh dưỡng thực vật chứa hàm lượng chất xơ cao và vitamin dồi dào, mang lại nhiều lợi ích có lợi sức khỏe. Dựa vào yếu tố đó, Thuần Chay đã cho ra đời các sản phẩm theo quy trình rang xay thủ công và chế biến thành phẩm theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và chúng tôi cam kết luôn đặt chất lượng là trên hết không sử dụng hương liệu và chất bảo quản để đem đến cho quý khách hàng sản phẩm tốt nhất 100% thuần thực vật đó là bột đậu hạt và rau củ vegan protein. Dùng mỗi ngày giúp cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể từ protein thực vật như collagen thực vật, vitamin A, vitamin C, B6, omega 3, canxi, magie. Ít cân bằng dưỡng chất trong bữa ăn. Vegan protein giúp cung cấp protein, giảm cholesterol trong máu, tăng sức đề kháng cho cơ thể, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh. Xem chi tiết thông tin sản phẩm tại website thuầnchay.vn